Vâng đúng rồi. Đúng không? Lúc nào mình có điện mình không dùng thì mình lại chụp nó vào. Đây <laughs> bàn giao máy phát điện này. chạy dầu cho bác ở Phổ Yên Thái Nguyên. Thành công Phổ Yên. Thành công Phổ Yên. Anh em chạy từ 7 giờ giờ chắc hơn 9 giờ rồi nhỉ. Đi Có... kiểu gì người ta đi tiếng đồng hồ <laughs> <laughs> xe máy người ta đi tiếng đến nơi lòng vòng với lại anh em không biết đường đây với khui máy luôn này. Anh Nha gửi ờ, cái định vị thì đi theo bản đồ phát lên vâng, máy ờ, màu xanh đây ờ, sản xuất tháng 2 năm 2020 đây anh này. anh tên gì ạ tên thủy anh thủy Kama các đẩy vào kia test cho anh tiêu tiêu này đây anh ờ, uh, 6 dầu rót dầu đây cama dập ờ, nổi anh các thứ ờ, đi vào kia khác ờ, nhìn thôi ờ. nhưng các hộ em tay vậy đây còn một con nữa giao cho bác ở Hải Dương tranh thủ đi giao cho rộng nhỉ hoa hoa rất là nhiều hoa đẹp anh thủy có vườn hoa đẹp nhỉ đẹp đấy cái đấy là su su hay sao nhỉ ờ, nhớ lên xe nhớt lên xe ngoài xe Đấy, quay vườn hoa đang nở đấy <laughs> Tiến tới còn dòng nhiều loại nữa cơ. Ừ vâng Nhà trồng mấy cây này đang chưa lên Đang đặt mua một số loại hoa Sắp tới vườn của anh Thủy được lên Youtube này <laughs> Đấy Sáng ra làm cốc cà phê ngồi đây nữa thì để ngon Đang định làm bộ bàn ghế đặt đây đấy Đây luôn đúng không Đây là mã TD đây anh ừ cái đấy cái mã của KDE 6500TN đây vâng anh anh anh anh ngược lại chung với ở đây không anh xem đây nó là một đám bảy à vâng để xem xem à, đây đây này đây này nó nằm một bên này bao nhiêu nhỉ hai không không một hai không không một không không không năm bảy bốn đấy chanh dầu có dầu chưa vừa đi mua trăm nghìn kìa <laughs> sáng gọi điện đi check ăn trăm nghìn vậy có giá cắm ATS ấy có cái kìm không cho em nhờ cái kìm với cái rẻ lau với lát xả e vâng cái kia kìm nhỏ nhọn dài này thôi thế xong vừa rồi mới mua thêm đất đằng sau nó mới rộng này nếu à, mua à? được trước thì không làm như này thì làm như nhà bên này trước là làm kiểu nhà nhà biệt thự đúng không chứ không làm nhà ống đúng, đúng không rồi. trước không có đất thì bắt buộc phải làm nhà ống bởi vì đất chỉ vừa đúng với nhà ống không làm kiểu rồi. gì được nếu như bây giờ thì lại làm kiểu như nhà bên này đẹp nhà nhà nhà, nhà này vừa xây xong ừ. đấy cứ bán vài nữa nhà này gió lắm nó lại làm con à. vâng ừ nhỉ mà vào khu trong này thì bờ bãi rộng lắm xong rồi mua cái máy sâu vàng nó về còn cả, còn cái cả, cả làng mua cắt dây đẹp kia anh anh đổ dầu vào giúp em này làm ngoài phú yên ấy chứ chỗ ngã tư ấy à anh làm ngoài nè à? ừ. hôm nay là ở nhà đợi máy nhưng không là đi làm rồi vâng tí lại đi bác ở dưới Hải Dương đang ờ, còn lạnh sao không giao cho anh trước <laughs> lại chạy lên Thái Nguyên trước ừ, em bảo chạy xa với ông ấy có cả ATS đây cái ATS nó làm hơi lâu rồi em tranh thủ giao cho anh trước đi mình ATS anh... Ờ, xong mình lấy sau ừ vâng tại vì là bây giờ cũng đi làm ấy ít khi ở nhà mà rồi. không có người ở nhà mà đi làm nó mất điện thì nó đúng rồi nó nổ. nhiều khi nó nổ thủ công tí cũng được không nào mình có người ở nhà thì mình lắp cái đấy được cái đấy gửi lên về hướng dẫn là ờ, cắm vào là được đúng không vâng đúng rồi đây à đây làm sao được có trăm nghìn một đầy á à? đây dính vào đây rồi dầu dơ rẻ dầu à? rẻ ờ. nào có trăm nghìn không đổ hết á thế bình này được mấy lít thôi à nó cũng được 16 lít rưỡi 16 lít rưỡi thì trăm nghìn dầu kia được 10 lít thì bao nhiêu lúc này đến đâu chứ không nhưng mà nửa can nửa can nửa can tâm này mới nửa làm gì mà đã đầy trăm nghìn chưa được 10 lít thì 11 nghìn mấy trăm lít cơ mà à, nhưng mà nó cũng đã đầy đâu chưa chưa đầy đâu chưa đầy nó mới nửa nó bình thường 16 lít mà mua mấy lít mà lại đầy rồi <laughs> sao dầu hôm rẻ thế cái căn này đầy là được hai được hai chục lít đấy còn chưa đủ ấy cái con 78 à, đầy 7.800 thì nó khác con cúc nó khác hơn con kia gỗ nó chắc linh Đấy, dùng gia đình dùng con 5 kg này là thoải mái rồi chạy được ba điều hòa chính nghìn thì vâng chạy được đấy được. nhưng mà anh ờ, đừng có bật đồng thời anh bật lần ờ, lượt từng cái thôi kéo kéo dây từ cái chỗ hiên trước kia vào hai nhà, nhà ông à nhà ông ở bên trong khoảng hai bố con bên trong cổng này anh ở trong cái ngõ ô tô ờ, vừa vào đấy mà nút ô tô giúp đầu à, à rồi dạ, sáu bảy mươi mét ờ, xong mình à, thiết kế cầu dao đảo chiều mình đấu luôn vào cái đường dây cột đồng hồ ở điện dưới này rồi. đảo phát là sang điện máy là vào trong đấy luôn chứ mất mất là... rồi và mất điện uh... ừ, mất điện nổ máy cái là là đảo, đảo cái là được luôn ừ. ăn nắp có dạng gì không nắp nóng chị là mỏng manh không cũng mỏng mỏng ừ. nhưng mà nó có cái gioăng nó giữ trong nó đỡ bay dầu cái này nó còn chưa đời đấy anh này <laughs> đời là cái đỏ này nó phải nằm cân này đúng không là nằm cân hết đấy ừ rồi phải bảo hết Cái này là 15 tháng 2 2020 à? Vâng, 15 tháng 2 đấy. Cái 03 này là cái gì? Cái 303 của nó. Anh ơi, cái dây điện ờ, đấu đấy đúng không? Nhưng mà sao cái tem này nó đã rơi ra rồi? Không cái tem đấy nó ở trong xong máy lúc ấy thôi, không cần thiết đâu. Cái thông số của máy. Keo nào kém này? không phải do cái da này nó cũng ấy ấy nữa anh này nó sần này nếu mà da trơn thì nó ăn ăn được kín hơn cái này nó bị ờ, rớt dầu này vào ừ, do dầu nó đổ vào nữa à, thế dạ rơi, rơi. À? cái thông số đẹp nhất nó lại rơi ra ngoài <laughs> hôm trước là em đi giao một máy ở chỗ Điềm Thụy ấy vâng đúng rồi à. Ờ, hôm hôm hôm trước là em đi đi đi đi, ờ, đi qua đường ừ, đi đi qua đường Samsung ấy đi qua nhà máy Samsung rồi rẽ phải vào trong đấy đi đường à, thẳng sang Samsung lên thì nó gần hơn nếu vâng. mà ngã tư thì rẽ sang nó thêm mấy cây nữa nói chung đường nó cứ vòng vèo lúc nãy nó xả e này mà lâu lâu không dùng cái ác quy này ảnh không cái này nên tốt nhất là nên mình một hai tuần mà mình không dùng đến nơi mình cũng nên nổi cho nó 5 10 phút anh ạ. Cho nó vừa nó thay dầu mới nó ấy vừa cái bình nó sạc <coughs> Cái máy mới này thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình à, thay dầu mới? Dầu thì cũng tùy giờ tổng khoảng 40 giờ là mình phải thay được thường thường nó như xe máy của mình vậy kiểu như là như ô tô mấy xe máy mới là đi khoảng độ 5.000 cây hoặc là 2.000 cây là phải thay dầu lần đầu ấy. Ừ. ví dụ thế máy mới thì nếu mà tốt nhất thì mình khoảng tầm khoảng 10 10 đến 15 tiếng là mình thay cái dầu dầu đầu đấy đi thì Nhưng nó là tốt có, nhất. Có đo bao nhiêu giờ kia không mà mình biết thế nào được? Không không không, cái này không đo. À, anh nhìn đến đồng hồ ấy, có đồng hồ đo giờ mà. Ở đây là có đồng hồ đo giờ. Vâng, với là có cái đèn đỏ đỏ đấy anh ạ. Oi Alit đấy là đèn báo dầu dầu dầu cạn thì nó sẽ báo ở đấy dầu bẩn nó có báo dầu bẩn nếu mà đặc quái nó vẫn báo nó phải có cái gì nó báo mình biết vâng. đấy đấy nó cũng có cái đèn đỏ đỏ đấy làm sao mình để ý được nó chạy bao nhiêu giờ ừ. không nó có đồng hồ luôn mà chạy 10 tiếng này nó lên 10 tiếng à, nhưng mà kể từ đợt dầu kiểu thay đợt thứ hai thì nó hơi khó thì mình phải cộng dầu lên à, cái ông à, bán máy châu vàng tuyên quang ông ấy nhiệt tính phết nhở ruộng thụt riêng ông lỗi ừ, hết ông là hết ông ấy chịu khó lắm ông nội xuống ông cày làm cho bà con vừa lòng này thôi cơ mà thích thì đấy hôm qua xem cái video ông cày cái ruộng nó thụt nó thung hố kiểu máy gặt nó xuống nó thung hố ông đi nó nhảy trôm trôm lên xong là quần áo là nấm nem hết làm ở cả bắc cạn tuyên quang rồi là phú thọ các thứ vẫn đi yên bái đấy cái này ví dụ sau ví dụ mà mình đang đổ nó hết dầu mình đổ vào nó có bị hao đang nổ mà hết dầu á ví dụ mình quên mình không đổ dầu nó lỗ thì nó mình đang phát điện này nó hết dầu nó tắt máy rồi mình ừ đổ, vâng thì nó thì nó tắt thế thì anh ờ, lúc anh ờ, đổ dầu vào để khởi động lên thì anh nên đóng để hạ cái áp xuống đừng có từ từ đã bật tải để đổ dầu vào rồi bắt đầu nổ máy lên hoàn chỉnh máy chạy ổn định rồi anh lại đóng tải nó có cái áp đỏ đỏ về cái này thật anh em cũng chưa thử ở ngoài kia có một cái bô ô tô cũ rồi à thế à nằm nội thất ô tô mà à nếu mà nó giảm được thì alo ừ dạ hái chịu chị nhiệm dạ, dạ. cái này là phiếu bảo hành trong này hết anh ờ phiếu bảo hành lúc nãy đang ở trên xe sao ấy cái đó chưa chưa có phiếu bảo hành đâu cả các visit của cửa hàng mình ấy. ờ vâng có trên phiếu bảo hành có đầy đủ thông tin đấy sao sau bảo ông có mua nhà tôi đâu <laughs> Anh em nói chung là Đấy là hơi khó Về sau về về Phổ Yên muốn kiếm cốc nước cũng khó Đấy Đi đâu qua Phổ Yên cửa hàng mình đấy Lé qua uống nước Ừ vâng. anh ngay chỗ ngã tư à Ngay ngã tư ấy vâng em thì hay... to luôn à em thì hay đi ra mình ngay cạnh uh, siêu thị uh, điện máy Media Markt à rồi uh, siêu thị Lanchi là mấy cái siêu thị to đấy kể cả cái điện máy to đùng của Yên mình có mua đâu à. không cái này vào điện máy lớn thì nó giá nó cao hơn vào đấy mặt bằng tiền các thứ đấy, ngoài giá. mấy điện máy to nó mà điện máy xanh này điện máy mê có hết mà ngoài thị xã Yên đầy đủ hết chả thiếu gì cả điện máy tư nhân nó mở cũng to như điện máy xanh luôn à, cái cái rắc ra điện này ví dụ mình à, chỉ cắm một nguồn hay là hai nhà dùng hay là hai nhà dùng phải cắm riêng hai ổ riêng cắm một nhà dùng cũng được mà hai nhà dùng cũng được anh nói chung là cái đấy là như kiểu một cái ổ cắm của mình ấy. như kiểu một cái Tức là ờ, mình cắm ổ nào ờ ừ, cắm ổ nào cũng được mà một ổ chia ra ba bốn nhà cũng được mà hai ổ hai nhà cũng được nó không vấn đề gì đâu không vấn đề gì đâu cả cái này là cái mặt à? cái đấy là tiếp đất ấy, nhưng mà nó nối nối vào bên trong ờ, cái đấy là để nối tiếp đất có cái hình anten ngược đây tiếp cận còn cái hai cái bên này là à, điện một pha điện điện điện, điện một chiều cái này thì... xã ác quy ấy quy hoặc là điện thoại các thứ cầu là cái gì giống con của ông ở bắc giang thì nhà em đi giao đấy cả để trả giống ông ở gì nhỉ hiệp hòa cái gì ông bà bảo ông ờ, làm ờ, thuốc thuốc nam cái gì thuốc đúng đấy đúng không ờ ừ, đúng rồi à, mau mau là mau giống lên tầng 2 gì đấy ừ. đúng không hôm đấy em về em lên lên tầng 3 về đau lưng <laughs> anh Hải <laughs> vâng, của anh Hải vâng của anh của anh Hải bán máy xỏ dây đây khênh đòn nhàn quan trọng là gặp hai ông khỏe khỏe thì được lần nào là thật đòn vâng với lại phải làm đi quen cầu thang mà khênh tay vất lắm đi làm sao được phải, mình phải. cái máy bé tí hai anh em khênh đi từ tầng 3 xuống rách dẹo với lại là phải đi quen cầu thang nó khó nó không như đi dưới này